Rồi hello chào tất cả mọi người đang xem cái video này nha Đó bữa nay là tác phẩm của tôi làm một trên một cái đầu vị khách là làm trả bài cho thầy nha mọi người Học được bao nhiêu lâu rồi mình đúc kết được bao nhiêu kinh nghiệm rồi mình sẽ làm ra một cái đầu để mình trả bài cho thầy Đó mọi người hãy theo dõi và đăng ký kênh cho mình nha xem hãy hãy xem cái cuối video mình sẽ làm ra cái tác phẩm như thế nào nha mọi người và đây là mình mới vô thuốc uống nha mọi người bây giờ mình chảy ra để mình sấy khô nha mọi người mình sấy khô đó tiếp tục qua công đoạn này là mình đã uống rồi mình vô trục mình uống rồi thì bây giờ là mình xịt thuốc số 2 vô để định mình định hình lại nha mọi người định hình lại sợi tóc đó cho nó ra cái lọn cho nó đẹp bạn lên đầu bạn cảnh đấy lên đầu nào chuyện ấy và lần đầu bạn cái cảm thấy cái cảm giác nó như thế nào rất là bối rối bối rối hả ờ. kiểu như là rất là muốn thấy cái kết quả của mình làm ra ừ. mà lần đầu hơi chậm đó nha thì lần đầu làm mình sẽ sợ ừ, nhưng mà lần gần thấy là lần đầu từ chứ phải nhanh chứ mới đúng à. làm từ từ chứ <laughs> ai làm nhanh cái dài cái này được chưa ồ được á cao hơn chắc phải 5 phân chấp ai mà cao hùng cao hơn. hello đó đây là tác phẩm mình làm ra nha mọi người rất là đẹp nha đoạn nào ra đoạn đó nha rất là ok cũng được gọi là 80 phần trăm nha mọi người mình không dám nói là chuẩn trăm phần trăm thì chỉ được đạt khoảng 70 hoặc 80 phần trăm thôi nha xin mọi người hãy ủng hộ mình nha mọi người xem video và đăng ký kênh bật chuông cho mình nha để có gì xem được nhiều cái video hay hơn mình sẽ chia sẻ những gì mình biết trong cái lúc mình đang học nha mọi người chào mọi người nha trong trong cháu luôn